Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến phần trích dẫn của một bài đọc dài trong đề thi GLPT N1 năm uh, ờ, 2022 tháng 7 vừa rồi. Uh, trong cái câu hỏi này mình sẽ thấy cái phần uh, câu hỏi được đưa ra đó là Hisaniyo được tộ shizen kai de shiso no noko ta se butsu wa naze shiso no noko se taka là theo tác giả à, trong thế giới tự nhiên thì tại sao mà các cái loài sinh vật lại có thể truyền lại được cho con cháu thì mình sẽ gạch chân vào cái từ shisono no kosta đúng không c bất sự mình sẽ đi tìm trong cái đoạn văn này có cái câu nào để thể hiện cái ý là shisono no kosta và mình sẽ cùng đọc ở bên trên này nhé sokubutsu wa utsukushi hana o sakase mushi o sasota à, các cái loài thực vật thì sẽ nở hoa rất là đẹp để mà mời gọi hoặc là thu hút các cái loài côn trùng này toriwa tobutamini tsubasa o hayashita à, các cái loài chim thì để mà bay thì sẽ mọc à, cánh à, shikashi wa na しかし生物は自ら求めてそのような性質を得たわけではない Tuy nhiên thì các cái loài sinh vật thì à, không phải không có nghĩa là chúng nhận được các cái tính chất đó bằng cách là tự mình yêu cầu cái từ Mizukara Motomeru ở đây là tự bản thân mình yêu cầu để mà có được các cái à, tính chất kiểu như vậy thì Wake Dewanai là các cái loài sinh vật không phải tự mình yêu cầu để mà e eru là nhận được hoặc là có được các cái tính chất đó này 生物にとって新しい変化は偶然によってしか生まれない à, những cái thay đổi mới à, về sinh mệnh hoặc là những cái thay đổi mới liên quan tới sinh mệnh ấy thì shika umare này là chỉ có thể uh, sinh ra dựa vào cái sự ngẫu nhiên hoặc là tình cờ guzen ở đây nó bằng với cái nghĩa là ngẫu nhiên tình cờ thì là cái sự thay đổi mới nó sẽ được sinh ra DNA ga fukusei sare oya kara ko ni ukewata sareru toki goku goku mare ni hon no na gosoku ga hassei suru À, khi mà cái DNA của mình được uh, à, fukuse là được tái bản này hoặc nhân bản này hoặc là được sao chép này uh, và được truyền lại uh, từ uh, bố mẹ uh, sang con cái thì mình thấy cái cấu trúc của mình ở đây ấy, là cái dạng kết lửng này tiếp đến là khi mà mình thấy cái kết lửng là phục sa sare thì mình đi tìm cái động từ tương ứng của nó đó là uke watasare rự và nó đi kèm với lại cái cấu trúc ngữ pháp là toki nên là cái toki này này nó sẽ đi kèm với cả cái động từ đằng trước và cái động từ đằng sau và nó cùng đi liền với cái chủ ngữ cái chủ đề đó là DNA à, khi mà cái DNA được nhân bản được sao chép và được truyền từ bố mẹ sang con cái thì chỉ gốc gốc mareni hông nộ wazukana gosokuga hasse suru ở đây mình bắt gặp cái từ mare là hiếm khi rồi còn gốc cư gốc cự ở đây là uh, gokugoku mare là một từ nghĩa là rất là hiếm vô cùng hiếm hay còn mình sẽ hiểu là hy hữu ấy đúng không thì hy hữu sẽ phát sinh những cái trường hợp cự là những cái trường hợp mà uh, sai sót mà thực sự rất là nhỏ hông no wazukana wazuka ở đây là rất là nhỏ bé này rất là ít ỏi này còn hông no ở đây lại càng thể hiện cho cái sự ít ỏi hiếm có của nó nên là cả cái câu này mình sẽ hiểu đó là uh, hy hữu sẽ phát sinh những cái trường hợp gọi là sai sót uh, rất là nhỏ bé Ờ, khi mà cái DNA được nhân bản được sao chép và được truyền từ bố mẹ sang con cái một chi động của họ randa muni okiru và đương nhiên là cái việc sai sót đấy thì nó sẽ xảy ra okiru ở đây là nó sẽ xảy ra một cách uh, random một cách rất là tình cờ hoặc là ngẫu nhiên đấy sasai na go soku wa aratana hen ka o motarasu và những cái sự sai sót nhỏ bé đấy thì sẽ đem lại những cái sự uh, thay đổi mới その変化自体にはmục tiêuもý đồも方向性もないà, uh, Zitai ní ở đây là một cái cách gen hay dùng gọi là bản thân cái việc danh từ ở đằng trước này này nhấn mạnh cho cái danh từ ở đằng trước là bản thân của cái việc thay đổi hoặc là biến hóa đấy à, biến hóa đấy nó chính là aratana henka đấy trong bản thân cái sự biến hóa thay đổi mới đấy nó không hề có cái mục tiêu hay là ý đồ cũng như là cái thiên hướng gì cả này. Soko kara nani ka erabito de no a shizen kankyo de aru. Cái việc mà chọn lọc mà cái gì trong số đó thì là do môi trường tự nhiên. Cái từ soko ở đây nó thay thế cho các cái uh, aratana hen à, thì nó không có một cái mục đích hay ý đồ gì cả chẳng qua là ờ, tự nhiên môi trường tự nhiên thì sẽ chọn lọc cái gì ở trong số những cái sự à, thay đổi biến hóa đấy thôi 自然環境に適した変化は選択され思想の残す uh, cái sự thay đổi biến hóa mà phù hợp với môi trường tự nhiên sẽ được chọn lọc và uh, truyền đạt lại hoặc là truyền lại cho con cháu 環境に不適な変化は思想の残せず tô tạ xả đề đựng những cái sự thay đổi biến hóa mà không phù hợp với lại môi trường thì sẽ không thể nào à, để lại được cho con cháu và à, sẽ bị tô ta sa đây đự chọn lọc một cách tự nhiên cái từ tô ta sa đây đự ở đây là chọn lọc một cách tự nhiên nha các bạn thì ở đây mình thấy shiso no no cô sự và shiso no no cô seru ấy, nó xuất hiện ở trong hai cái uh, cụm từ ở cái uh, câu cuối này trong cái đoạn này. À, cái đoạn này thì được mình trích dẫn ở trong một cái bài dài cơ nhưng mà đọc đến đây là chúng ta đã có thể tìm được cái đáp án của nó rồi à, nếu như mà trong trường hợp cái sự à, thay đổi biến hóa đấy phù hợp với tự nhiên thì sẽ có thể truyền đạt chỉ có thể truyền lại được cho con cháu còn nếu không phù hợp được với tự nhiên thì sẽ không thể nào truyền được cho con cháu nên là cái lý do mà các cái sinh vật mà có thể truyền lại à, được cho con cháu đó là gì nó thuận với tự nhiên nó phù hợp với tự nhiên thì nó sẽ truyền được còn nếu nó không phù hợp với tự nhiên thì nó sẽ không truyền được còn cái gì mà nó phù hợp với tự nhiên ấy thì nó chính là cái hên cả này này cái hên cả ở đây thì lại được bổ nghĩa bởi aratana hên cả mà cái aratana hên cả ở đây thì lại được à, motara sự từ cái gì ạ từ cái ờ, từ cái ờ, gô sô cự mà cái gô sô cự này thì nó lại ờ, rất là à, hy hữu phát sinh khi mà à, DNA ga à, fukuse đệ, Vậy đáp án của mình nó chính là gì ạ? DNA ni sojita hen cả gá là những cái sự thay đổi biến hóa mà phát sinh trong uh, DNA à, thì tamatama ở đây là bằng với cái ý là gư gen đấy là à, tình cờ và ngẫu nhiên thì nó phù hợp với lại cái môi trường tự nhiên nên là nó sẽ được truyền lại cho con cháu nên đáp án của mình nó chính là cái số 4 còn các bạn đừng nhầm với cái đáp án số 1 nhé cái đáp án số 1 của mình ấy thì nó lại um, cũng là Shizen Kankyo ni awaseru nhưng mà nó sai ở cái đoạn mà jishino henka ka sase takara cái câu này có nghĩa là à, làm cho bản thân mình à, biến đổi à, phù hợp với lại cái môi trường tự nhiên thì không phải cái ý của mình đó là cái biến đổi đấy nó phù hợp với môi trường tự nhiên thì nó sẽ được chọn còn nếu nó mà nó không phù hợp với môi trường thì nó sẽ không được chọn nghĩa là nó một cách rất là gư gen một cách rất là tình cờ ngẫu nhiên thì nó bằng với cái ý là tamatama này này shizen kankyo ni atta này thì nó chính là cái ý này thì đọc hai cái câu cuối ở đây là mình đã có thể tìm ra được cái ý là tamatama shizen kankyo ni ao rồi nhưng mà để uh, hiểu tận gốc cái phần DNA ní sojita henka này này thì là mình sẽ lần trở lại bằng cái cách là cái gì à, phù hợp với lại môi trường tự nhiên thì nó chính là cái hen cạ này cái hen cạ này thì nó được bổ nghĩa bởi cái câu đằng trước ở đây nó chính là aratana hen cạ mà cái Arata hình cạ này thì lại được motara sự bởi cái go số cự mà cái go số cự này thì lại được uh, phát sinh trong cái quá trình mà DNA Fukuse sa đệ nên là đáp án của mình nó chính là cái số 4 nha còn cái hai cái còn lại thì nó bị sai cái ý rồi nên là chúng ta sẽ loại cái đáp án ở đó trong bài này có hai từ mà các bạn cần để ý đó là gốc cự gốc cự mare là rất là hy hữu đấy đó là rất là hiếm khi xảy ra còn cái từ tô ta sư rự này nó là nghĩa là chọn lọc tự nhiên à, mình nhớ hai cái từ đó nha À, bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây à, mong rằng là cái phần này sẽ giúp ích được cho các bạn